alo mày đi Hoa Tiên nhiêu phút rồi Ờ đi Hà Tiên 15 phút mà Giờ có tàu không? Đợi sáng mai đi anh Bây giờ có tàu về không? Anh lên đảo Hải Tặc ha Anh lên đảo Hải Tặc thôi giờ 4 giờ tàu nó hết chạy rồi nên ngủ lại mai về Như vậy không ha Thằng Winburn đó, nó cũng hai triệu mấy Thằng này nó cũng hai triệu mấy Nhưng mà qua Winburn nhìn như cung điện Tự nhiên qua này hai triệu mấy nhìn như nhà của nô tỳ <laughs> Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog du lịch của Duy Nguyễn Vẫn có tour miền Tây tiếp tục trong tỉnh luôn tỉnh Kiên Giang Cà Mau với Kiên Giang là hai cái tỉnh mà nó gọi là nó nó nó cuối cùng của Việt Nam trên bản đồ hình chữ S nha Cà Mau sau này nó lên lắm bạn lên thì tại nó có những cái những cái địa chính trị nó quan trọng còn cái tỉnh Kiên Giang đó, nó cũng là một tỉnh tiếp giáp biên giới với Campuchia nó trên Kiên Giang ở Hà Tiên nó có cửa khẩu luôn nha các bạn và ngày hôm nay là Duy Quyện nói về Hà Tiên Hà Tiên là một trong những cái địa điểm mà cũng ờ, khá là nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ mà nhắc tới Hà Tiên đó ngày xưa là phải nhắc tới ông Mặt Cũ nha cha Mặt Cũ này cha phản thân phục minh hay gì đó chạy trốn bên Trung Quốc chạy qua đây chạy sao chạy tới Hà Tiên khai phá mấy em nói nói thôi chứ ông dẫn đâu đàn em đông lắm á Mặt Cũ mà Mặt Cũ là khi bạn đến tới Hà Tiên là bạn sẽ một cái tượng đó là cái tượng mặt cũ má tay cầm kiếm tay cầm sách đúng không đó ghê lắm ông này nổi tiếng mà ông này là có công khai phá ra hà tiên mà nguyên cái gia đình họ mạc đó là người ta quản lý cái cái, cái gọi là cái trấn hà tiên hồi xưa rồi sau đó cái ông mặt cũ này nè ông đầu hàng ông chú nguyễn đó đầu hàng chú nguyễn không phải đợi, tức là lúc đó đó là những cái thế lực phong kiến mà gọi là nó tùm lum la hết nó có chú nguyễn nè rồi nó có quân sim nè nó có ờ, campuchia nè nhưng mà ông ông ông ông, ông, ông mặt cũ này ông chọn mặt gửi vàng ông qua ông đầu hàng chú nguyễn ông dân nguyên cái hà tiên cho chú nguyễn đó là lý do ngày nay việt nam chúng ta có hà tiên <laughs> ta nói tới hà tiên thì nó chỉ có biển thôi thì biển hà tiên đó mình xét về cái điểm nó đẹp hơn biển rạch giá một chút và ở Hà Tiên đó, nó nhỏ hơn Rạch Giá nha mình bây giờ mình nói về cái quy mô của cái thành phố á thì cái thành phố Hà Tiên nó nhỏ hơn thành phố Rạch Giá thành phố Rạch Giá nó nó nó rộng và nó lớn và nó phát triển và nó giàu thành phố Hà Tiên nhưng mà nói về cái biển á thì như thấy là biển Hà Tiên nó ok hơn biển Rạch Giá nó sạch hơn chút đó nó sạch hơn chút và nó gần Phú Quốc hơn và cái tiềm năng du lịch nó còn rất là lớn mà ở Hà Tiên nó có cái hay nè bạn đó giờ bạn đi chùa không đó giờ các bạn có đi nhà thờ không bây giờ hà tiên nó có cái hay á cái chùa cái nhà thờ hai cái đối diện nhau vậy là bạn cách nhau đường có người đi chùa bên này có người đi nhà thờ bên này tới lễ đi hai bên wow. cái đó là cái nét độc đáo của hà tiên có mấy chỗ khác chưa biết nha hà tiên được mệnh danh gần gần như là hòn ngọc vậy đó còn đảo ngọc và phú quốc hai cái này nó gần nằm gần nhau từ ở hà tiên bạn có thể đi phà qua phú quốc wow. bạn có thể đi phà qua phú quốc mà nói về du lịch mà du lịch mà phượt phượt như thằng đạt á nó hay dẫn gái đi phượt lắm bạn thì á hà tiên nó thích hợp thôi tại vì ở hà tiên á cái cái cái cái cái rạch giá hồi nãy á nó có cái khu đô thị phú cường và nó cái thành phố nó lớn hơn và nó có những cái món ăn giống như được ờ, bún chả cá này nọ thì cái đó đâu chả có cái đó không bàn đúng không nhưng mà ở khi mà bạn đi du lịch á thì bạn đâu có cần quan tâm thành phố của mày bự hay nhỏ đâu đúng không còn thành phố của tao, tao thí dụ như bạn ở thành phố sài gòn này thì bạn quan tâm thành phố nào bự hơn bạn đâu không quan tâm mà mình quan tâm những cái điểm mà mình chơi những cái điểm mà mình chơi ở rạch giá nó không bằng hà tiên về một cái biển ở hà tiên nó có nhiều nó có nhiều cái biển không phải là một biển thôi mà nó nhiều chỗ chơi hiểu không nó mâu thuẫn thì bạn hà tiên thì nó nhỏ nhưng mà nó có nhiều chỗ bạn chơi hơn nên di khuyên các bạn đi hà tiên đi còn nếu mà có thời gian hay đi rạch giá hà tiên á nó nhỏ teo à nó có một khách sạn gì đó gì ở như quên bà nó ba sao nó ở ba sao thôi phòng ốc bình thường nhưng mà nó cũng hai triệu mấy luôn nha không cũng tao đọc tao có quyền mày bởi vì khi làm ăn nó chỉ khốn nạn thằng Winburn Bên nó cũng hai triệu mấy wow. thằng này nó cũng hai triệu mấy wow. nhưng mà qua Bên nhìn như cung điện tự nhiên qua này hai triệu mấy nhìn như nhà cái nô tỳ tại có mình nó không có quyền có mình nó nó có quyền mà còn dịch vụ ở hà tiên nó kém nó thật á nghĩ sao khách sạn ba sao sợ tốn điện trời đất ơi vô ngồi lễ tân nhỏ nhỏ lễ tân ngồi đổ một hôi, một hôi mẹ em hôi con của sao vậy em sao mở máy lạnh đi dạ chủ của em dạo này làm ăn không được anh ơi tiết kiệm điện <laughs> tội nhỏ nó thật các bạn ông dưỡng cũng chưa về hà tiên đầu tôi win bên hà tiên là thiếu đại gia hà tiên nó có một cái con đường đi bộ ở ngoài biển nó có một bến tàu nó có bến phà nó cũng có nhiều lắm ở đó nó cũng có nhiều khách tây lắm nha nó có tây nhiều lắm bạn tây nó cũng về hà tiên đông lắm nha chả hiểu sao khi mà bạn ở đó thì buổi tối bạn đi du lịch trên cung đường đó ăn hải sản uống ờ, nước uh, sinh tố mà có một cái hải sản ở đó bạn khỏi nhìn giá nó rẻ như cho hà tiên hải sản rẻ như cho mà dân nó thật thà mà cố luôn người bán á thật thà lắm tới chỉ cá này nọ nói chuyện nghe cưng lắm mà à, ăn thì cứ ăn ngồi đó ăn ăn thoải mái xong leo xích lô đi wow. xích lô thì à, chở bằng đi tour à cái chỗ nãy tour gạch giá mới nó không có đúng không gạch giá không có hà tiên có bạn. hà tiên mới phát triển du lịch thì có mấy người mà ban ngày người ta làm ruộng á người ta làm gì không biết nữa buổi tối người ta, người ta chạy xe xích lô kiếm tour nó không phải là cái xích lô mà nó là nó là cái xe đạp mà kéo các bạn đó một xe nó chở được hai người mà xui xui nha tao thấy mấy người chở hai chở chở cặp vợ chồng tây kia trời để con nhỏ vợ nó ăn cáp c nó thằng chồng uống cốc thằng chồng uống coca cola hai người uống trời đất dân việt nam mình chở đúng thương một tour vậy là 200 ngàn tha chở bạn đi tham quan hết này nọ kia trong cái Hà Tiên và giới thiệu ừ mặt cũ sao sao này nọ hồ nước ngọt ba hồ ngày xưa ở Hà Tiên không có nước ngọt nên mặt cũ sai binh lính đào xuống hồ nước ngọt để cung cấp cho dân rồi sau này Việt Nam dùng đó làm di tích wow. đó giới thiệu không mà cái hồ đẹp thiệt cái hồ đẹp thiệt nói chung là cái cái cái gia đình hồ mạc có công mà là, là khai phá ra cái hà cái hà tiên và xây dựng phát triển cái hà tiên nha các bạn thì giới thiệu chùa này chùa kia mà chùa nhỏ không à đó. giới thiệu khu ờ, đô thị này nó nó cũng có khu đô thị trong cái khu đô thị thì cũng đẹp mà có cái nó nhỏ thôi nó cũng có công viên cũng có vườn hoa này nó cũng ok đó. nhưng mà cái ấn tượng của duy ở hà tiên đó đó là cái tiềm năng và cái biển thí dụ như ngoài Hà Tiên có một cái hòn hòn đảo đó là đảo Hải Tặc từ ở Hà Tiên đi ra đảo Hải Tặc mà bạn thuê tàu á bạn đi á nó hết khoảng chừng 40 phút 45 phút gì đó đó một một người như 50 ngàn rẻ lắm bạn ra ngoài đó thì ở ngoài đảo hải tặc á bộ đội đóng nhiều lắm bạn không biết đóng để làm gì nữa bộ đội đóng nhiều lắm nha rồi ờ, ở ngoài đó thì cũng đang xây dựng tùm lum la hết nè mà chưa có hai đại gia nào đổ tiền mà xây dựng resort hết đó cái đảo đó đó trên đó người ta cũng có bán đồ ăn nhưng mà có cái hay nè ở trên đảo biển nó đẹp thường thường á du lịch phượt người ta, thích, người ta thích đi đảo hơn nó trên đảo nó có cái nhà nghỉ rồi nó có uh, ăn hải sản rồi nó có bãi biển tắm tắm chụp hình chụp hình selfie đối với dân phượt á, thì nó chỉ cần selfie thôi nó selfie nó chụp hình và nó trải nghiệm thì ra đảo hai tặc người ta đi nhiều lắm nó gì cũng bị đặt bon chen với đời mon men ra ngoài đó đi hiểu không đi đảo cũng đẹp nó thật sự thì nó cũng nó, thiên nhiên nó còn hoang sơ và biển của nó trong đó, đá ờ, bãi đá, bãi biển đá sỏi sỏi sỏi, sỏi không nhịn cưng lắm ra là đó hải sản thật ra thì nói hải sản của nha hà tiên thì nó cũng bình thường nó nhiều cái nó, nó tươi thôi nó tươi mà nó sống ăn tại chỗ thôi chứ còn nếu mà nói về hải sản mà muốn cho ngon á mà cho vip á là phải hải sản miền trung hải sản miền nam không ăn thua các bạn tại vì có thể là duy giờ dân sành ăn quá gì khó đúng không bạn có thể đi um, đi du lịch bạn ra cái cái đảo cái gì cái bãi biển mũi nai hay gì đó nó tên là bãi mũi nai luôn á ở đó nó có đang một con đại gia nó xây resort ngoài đó mà chưa xong nha và cái bãi biển mũi uh, nai đó biển đó nhìn cái bãi thì nó nhỏ hơn cái bãi dâu của vũng tàu nhưng mà nó cũng có cái thú vị mà vũng tàu nó không có đó ở vũng tàu là bãi dâu nó tương đối dài và đường ven biển là bãi là đường thùy vân đó, nó rộng đối diện khách sạn cao cao cao cao cao cao đúng không còn cái thằng bãi biển ờ, của ông hà tiên nó hài lắm mấy bạn nó không có nhà cao <laughs> đường vô thì vắng nhìn nó hoang sơ lắm ở trong đó người ta dựng ra những cái sạp người ta bán hải sản và cái sạp đó nó nằm ngay cái bờ biển luôn tức là bạn ăn hải sản đi bạn ăn tôm ghẹ chỗ này thì ngon hơn trên đảo hải tặc nha tại chỗ này dân tới nhiều hơn hải tặc nó ngoài đảo nó xa còn cái chỗ này dân tới nhiều hơn đó một tay bạn ăn nhẹ một tay bạn thọt cái giò xuống nước biển đóng vô phụp phụp phụp phụp phụp phụp thấy cưng lắm em biển đó free hoàn toàn miễn phí tương đối sạch và cái view biển đó cũng đẹp cái view biển đó cũng rất là ok ha nếu mà mình nói á, du lịch chỉ để trải nghiệm và du lịch chỉ để, chỉ để chơi một chút đỉnh mà trong một cái nguồn kinh phí nó thấp á thì Hà Tiên là thích hợp quá rồi còn gì nữa miền Nam có cái Hà Tiên thôi đó Vũng Tàu thì riết cũng chán đúng không nhưng mà Hà Tiên thì nó đi cái đó nó hay nha còn nếu mà nói về du lịch mà xa xỉ thì đi mẹ nó phú quốc cho rồi đi đúng không nếu mà bạn nói bạn du lịch mà kiểu đại gia tôi đi tôi dẫn chân dài tôi đi tôi hèn đẳng cấp thôi hà tiên không thích hợp không có dễ chơi hết á đúng không một là cái bãi biển mũi nai đó cũng không phù hợp để bạn ờ, ờ, dẫn đào đào không lẽ ra đó ngồi ăn người ta địa chùa ba cái ngoài đó thằng đạt nhiều lắm ở ngoài đó mình ăn bồ mình mặc tiếp đầm đùi trắng này nọ kia má mình lo mình hóc mỏ mình ăn không mà bồ mình kia địa nhìn á dép lỗ không được và à, mấy cái đảo hải tặc nó cũng phù hợp nữa nó bình dân lắm đó còn nói chung là cả cái hà tiên nó là du lịch bình dân nó du lịch bình dân đến nọ mà cái nhà trọ có 200 ngàn, ba trăm ngàn một đêm mà sáu thằng Tây nó xe phòng mà Nghe nó không sợ nữa thôi chứ có hết Ngay cho cái chợ Hà Tiên, chợ đêm nó chưa chợ Hà Tiên luôn trong đó nó có một khách sạn tàu đã có gì rõ ràng thấy mắt sáu thằng tây nó lên một phòng luôn nó lấy một cái chìa khóa để tân nó lên một phòng luôn trời ơi thua làm du lịch mà gặp cái bọn này thôi sao khá đúng không thường thường khách sạn một nam một nữ đủ chỉ tiêu rồi sáu thằng nó ngồi nó hùng là nó xe phòng không được nên hà tiên chỉ là du lịch bình dân thôi mà ngoài cái bãi biển mũi nai gì đó như nói đó ở dài dài cái đường mà đi vô hà tiên đó, nó còn nhiều cái cái chỗ mà tự phát nữa cái chỗ đó dân nó cũng tắm luôn đó, dân cũng tắm nó và hải sản cũng bán nói chung là ăn nhiều chỗ lắm giá rẻ giá cả rất là rẻ rẻ bình dân không mắc ra phú quốc chặt đẹp mà hà tiên cách phú quốc có con cái biển nhỏ à có biển biển nhỏ thôi đúng không nhưng mà cái điều mà duy nói đó là hà tiên nó có tiềm năng như này bạn thường thường á nếu mà nói về du lịch khi mà bạn đi thế giới nước ngoài nhiều á là người ta khai thác du lịch trên biển nó rất là mạnh chứ không phải là chỉ là bãi biển đúng, đúng chưa cái bãi biển bạn phát triển tốt là đẹp nhưng mà nó còn trên biển nữa trên biển thì là gì là cano nó chạy tàu nó chạy đúng không dù nó đu này nọ kia trượt dáng này nọ kia đó thì sau này á, cái phú quốc nó làm xong và cái hà tiên có đại gia đầu tư một cái một bạn sẽ thấy hai bên bờ nó chạy tới chạy lui vậy nè nhìn nó đẹp mắt lắm nhìn nó đã lắm đúng không bây giờ nó chưa có thì đi phà chứ thì cái đó mà chơi phải chơi tàu cao tốc này nọ chạy những ngầu du thuyền đồ bạn du thuyền rồi nữa nha mà mà mà ở ở hà tiên hay là kiên giang chưa có mấy đó mình chơi là phải có du thuyền đúng không du thuyền như sông sài gòn vậy đó nó một lần thằng lên triệu thôi ăn buffet đúng không triệu dư sức đã đi ăn buffet ở sài gòn hết một triệu rồi vô trong trọng nóng thấy mẹ đúng không còn bây giờ mình ăn trên du thuyền đúng không mình múa những cái điệu múa của uh, uh, quê hương hát nhạc sống này nọ có ca sĩ trình bày vừa ăn vừa ngắm biển vừa lên mạng tàu titanic đúng không Không một hợp lý nên cái cái cái khai thác du lịch biển của hà tiên nó cũng chưa tốt hy vọng là sau này nó sẽ tốt rồi nó cân bằng cái bờ phú quốc bên kia để đẩy cái du lịch miền nam lên Ở tôi nói nó thiệt với bạn ở miền nam mà muốn cự với thằng nha trang với thằng đà nẵng chỉ có mỗi thằng phú quốc với hà tiên không còn ai nữa đó chúng ta là thua vũng tàu không có tuổi gì chứ vũng tàu người ta đi nhiều chẳng qua nó gần sài gòn thôi đó chứ sau này cái khu đô thị lấn biển mà ông ông ông dượng ông đầu tư 10 tỷ đô đó mà nó xong một cái như nghĩ là rồi ta đi cần giờ hết rồi chứ ai đi vũng tàu chứ nữa vũng tàu đó là vệ tinh Nha, nên du lịch biển á ở miền miền trung người ta bào tiền nhiều hơn ở miền nam không bằng cái hà tiên này thua hà tiên du lịch bình dân thôi chứ cũng chả có đại gia nào về hà tiên mà xài tiền cỏ rác hết đó đại gia nó ra phú quốc không phú quốc cái giá khách sạn nó cao hơn marriott một đêm gần 10 triệu bạn winpearl phú quốc 6 triệu đúng không cũng là ngủ một đêm thôi còn ở ở hà tiên này mình nó độc quyền nó lấy hai triệu mấy đó nhưng mà khi du lịch cái tâm lý của duy á ví dụ như duy là người du lịch đi duy sẽ đi tùm lum hết duy không ở một chỗ ví dụ như duy ở phú quốc xong rồi duy làm gì đi qua hà tiên chơi đi qua hà tiên alo mày đi qua hà tiên nhiêu phút rồi ờ đi Hà Tiên 15 phút mà giờ có tàu không đợi sáng mai đi anh nghe hết muốn đi luôn mà ở Việt Nam mình là chúa vậy luôn các bạn tối ngày á muốn đi qua chỗ kia có tàu không sáng mai tàu mới chạy bây giờ có tàu về không hết rồi anh ở ngủ lại đây đi anh lên đảo hải tặc ha anh lên đảo hải tặc thôi giờ 4 giờ tàu nó hết chạy rồi nên ngủ lại mai về như vậy không ha à? mà vẫn là cái bài toán thu hút du lịch nữa cái chỗ ông phải có cái gì ông mới thu hút được cả một cái Hà Tiên con chả còn đại gia nào đầu tư cái resort ra hồn hết sao thu hút được đúng không đúng không nhà nước phải tư nhân hóa đi nó cho doanh nghiệp nó thuê một phần tư đảo đó để làm một cái resort đó không phải cho doanh nghiệp người ta thuê một cái bãi biển nó dài từ đây tới đây trong vòng 50 năm hay 70 năm gì đó để người ta đầu tư người ta cải tạo biển đúng không ông nào sung nữa làm cáp treo đi qua biển luôn đi wow. giống như ngoài nha trang vậy đó từ ở ngoài nha trang mà đi qua winber winberland á đi cáp treo nó mới sơm được đúng không tại vì cái du lịch đó là cái ngành công nghiệp không khói tức là cái ngành dịch vụ mà cái ngành mang lại tăng trưởng gdp cao đúng không không mình phải làm du lịch cho thái lan nó bớt ho đi chứ thái lan xấu quá mà du lịch nó phát triển việt nam mình đẹp thế này mà du lịch không phát triển hoặc phát triển thua nó chứ không phải phát triển đó nên cái tiềm năng của hà tiên nó sẽ lớn hơn so với tiềm năng độc giá nhiều Rạch Giá là thành phố để ở còn chưa thấy Hà Tiên là thành phố có thể phát triển được du lịch đó nhưng mà nói gì thì nói phải làm mấy cái đường quốc lộ dẫn vô Hà Tiên cho nó nó bự ra nha đó tại vì ở bên Rạch Giá đi qua Hà Tiên quốc lộ 80C hay 88 gì đó nó nhỏ xíu rồi từ Hà Tiên mà đi vòng về ờ, Châu Đốc cũng nhỏ xíu không có được chán lắm đó nên cái vấn đề tiềm năng nó là nó có nhưng mà mình chúng ta chưa phát triển được nói tóm lại ở Hà Tiên sẽ là một cái điểm đến tuyệt vời cho các bạn muốn trải nghiệm biển miền Nam ở Hà Tiên có độ đẹp của biển đó có hải sản có nhà trọ có những khách sạn có chỗ để bạn chơi nhưng mà có vấn đề là chưa khai thác được tối đa thôi còn về cá nhân của Duy thấy á Duy đi nhiều rồi Duy thấy là cái Hà Tiên á, nó đẹp hơn cái Vũng Tàu cái Vũng Tàu thì cái biển nó rộng hơn với thành phố Vũng Tàu nó phát triển mạnh thành phố Vũng Tàu nó nó giàu hơn nó phát triển nhiều hơn thì thấy vậy chứ còn nếu mà nói về biển Hà Tiên nó đẹp lắm mà mình chưa có khai thác được nên giờ nó cứ lèn tèn lèn tèn vậy đó phú quốc cũng vậy bạn ra phú quốc đi bạn sẽ thấy là phú quốc á, nó xây dựng rất là nhiều cần cẩu đúng không nên trong cái chương trình livestream của Duy Nguyễn đã từng nói rồi muốn xác định hay muốn biết cái thành phố đó nó giàu hay nó nghèo các bạn cứ đếm số lượng cần cẩu của nó số lượng cần cẩu của nó càng lớn tức là thành phố nó càng phát triển và nó càng giàu nó càng năng động trong tương lai đó thì chúng ta cứ chờ chờ một cái Hà Tiên nó phát triển tại vì Hà Tiên nó có rất nhiều tiềm năng còn các bạn có thể đi du lịch phượt về Hà Tiên đó, có thể cho gia đình những cái kỳ nghỉ về Hà Tiên nó có thể đi tour cũng được không thì thôi thuê xe đò thuê xe khách không thì đi bộ đi đi xe đò xong thì dưới đi xe máy nghe không